Xin chào tất cả anh em đã đến với cơ sở của chúng tôi Đó, thì Ngày hôm nay cơ sở của chúng tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em đi chơi tài xỉu Đi lắc tài xỉu, đi đánh tài xỉu bịp ở sòng sới Một cái bộ hột mà để cho anh em đi chơi ở bất cứ sòng sới nào, sân chơi lớn Anh em có thêm tự tin khi lắc cái bộ hột tài xỉu này cái bộ hột tài xỉu ngày hôm nay đó chính là cái bộ hột tài xỉu hay anh em nhé cái bộ hột tài xỉu hay này bên cơ sở bên tôi đã cũng mới cho ra thị trường em nhé thì cũng nhiều anh em đã mua và sử dụng thì anh em biết được là cái bộ tài xỉu hai này nó như thế nào hiệu quả như thế nào cho anh em và vâng, video ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em nào mà chưa biết hay là đang có ý định muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu mà để cho anh em đi lắc ở sòng sới luôn luôn là giúp cho anh em có độ hiệu quả thì anh em hãy xem video và anh em tham khảo anh em nhé thì cái bộ một hay này nó như thế nào và cái hay ở đây nó là như, như nào của bộ tài xỉu hay này thì cái bộ tài xỉu hay này khi anh em đi lắc ở sòng dưới đấy nó có thể phá vỡ được những cái thế hột khó của những cái bộ tài xỉu đúng không ạ thì ờ, phá vỡ những cái thế hột khó là như thế nào thì thường thường anh em đi lắc ở sòng dưới anh em hay hay gặp những cái thế hột khó thì cái bộ hột này với cách lắc đơn giản của bên cơ sở chúng tôi thì anh em có thể phá vỡ được những cái thế hột khó của bộ hột tài xỉu em nhé thì cái bộ hột này khi anh em lắc sòng giới thì nó cũng đi đều cho anh em 5 năm và anh em có thể giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em đó. và cái đặc biệt nhất và cái hay nhất đó chính là cái cách lắc hột tài xỉu phá vỡ thế hột tài xỉu khó bằng mẹo lắc tài xỉu bịp mới nhất hiện nay anh em nhé thì không làm mất nhiều thời gian nữa thì tôi sẽ bỏ qua phần tăng tích cho anh em để tiết kiệm thời gian cho anh em nhé thì cái bộ hột này thì hoàn toàn là không tăng tích tôi bao luôn cho anh em ăn thua trẻ hột bao nhiêu tiền thì tôi cũng làm chơi cho anh em nhé đó thì bây giờ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hột trước tiên tài 246 xuống xỉu 135 bên tài 156 134 đúng không ạ bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé và cái bộ hột này đi rất là khôn không thể đoán được là anh em lắc tài hay lắc xỉu hai ba năm này hai ba năm này đây cũng là một thế hột khó này thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em này nó chén như thế này thì anh em lắc ở sòng dưới anh em hay gặp những thế hột khó như thế này này thì anh em không thể nào mà lắc qua được với những cái bộ hột mà đã chưa được làm đúng không anh em thì với bộ tài xỉu hai này bằng cách lắc một tài xỉu bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể lắc bộ hồn tài xỉu này là phá vỡ cái hồn tài xỉu khó anh rất là đơn giản thì bây giờ giữ luôn xỉu cho anh em nhé đó một ba sáu một cái lắc rất là đơn giản và lắc bộ hồn tài xỉu hai này phá vỡ được thế hồn tài xỉu khó tiếp tục giữ luôn xỉu cho anh em đó xỉu 10 24 vẫn là xỉu vẫn là xỉu tiếp tục xỉu 10 145 126 lên tài thì uh, giữ luôn tài cho anh em vài chén nhé 256 đúng không ạ 156 đi đúng một hồi duy nhất bốn thì rất là khôn ba ba năm ba ba sáu lại đi một hộp duy nhất này đúng không anh em và bây giờ tôi sẽ test cho anh em là cái thế hột tài xỉu khó phá vỡ những cái thế hột tài xỉu khó là như thế nào đúng không ạ thì ờ, ở sòng sới anh em hay đi lắc thì anh em hay gặp những cái thế hột như thế này một hai bốn là cái bộ là cái thế hột tài xỉu khó đó thế hột tài xỉu khó này là cái thế hột nhỏ đó, thì anh em những cái thế hột này anh em lắc kiểu gì là nó lên tài đúng không anh em với những bộ tài xỉu mà chưa được làm thì anh em lắc 10 chén thì 9 chén nó lên tài nó ăn may một chén nó sẽ ở lại xỉu đó, thì những chén như này thì anh em phải giữ được xỉu để anh em mới ăn được tiền của người ta anh em nhé thì với cái bộ tài xỉu hay này và cái cách lắc một tài xỉu mẹo lắc tài xỉu bịp của bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể phá vỡ được cái thứ một tài xỉu khó cách rất là đơn giản đó ở lại xỉu 135 đúng không ạ nó tiếp tục vào cái thế hột nữa đó chính là cái thế hột hôm nay tôi cũng vừa lắc cho anh em một lần bây giờ tôi lắc lại tiếp cho anh em là cái thế hột 235 đúng không ạ 235 như thế này thì anh em phải giữ được xỉu vẫn lại giữ được xỉu thì anh em mình có thể ăn được tiền của người ta anh em nhé thì anh em hay gặp những cái thế hột như này thì anh em bị tâm lý là anh em không thể lắc qua được là anh em sẽ thua thì với cái cách lắc một tài xỉu mẹo lắc tài xỉu bịp và cái cách lắc một tài xỉu của hột tài xỉu hai này cực kỳ đơn giản và anh em lắc đúng theo cái cách của bên tôi thì anh em phá vỡ những cái thế hột khó em nhé đó hai hai bốn đúng không ạ vẫn là ở xỉu và cái thứ hai à tiếp quên là cái thứ ba là cái thế hột lớn là ví dụ như cái thế hột 556 hoặc là cái 665 đúng không ạ thì chén như thế này thì anh em phải giữ được tài này Đó. xuống xỉu là thua mặc định của nó là lúc nào sẽ phải xuống xỉu đúng không ạ thì cái thế hột lớn này em rất là khó lắc và em rất hay gặp như thế hột như thế này thì giữ tạm lại ở tài cho anh em với cái bộ tài xỉu hai này đó vừa rồi thì đã test cho anh em xem trước tiên là cái tỷ lệ đi đều của bộ hột và cách giữ tài giữ xỉu cách lắc bộ tài xỉu hay này và cách để anh em có thể phá vỡ được những cái hột tài xỉu khó bằng mẹo lắc tài xỉu bịp mới nhất hiện nay của bên cơ sở bên tôi thì à, anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ tài xỉu hay này để anh em ra sòng sới hay là ra bất cứ sân chơi lớn nào để em lắc bộ tài xỉu hay này thì anh em luôn luôn là có tỷ lệ chiến thắng nằm ở trong tay anh em nhé thì ờ, anh em nào mà đang xem video hay đăng ký kênh để anh em được xem những video mới nhất chuyên về những bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 và mới nhất hiện nay mà bên cơ sở chúng tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em xem và tham khảo thì video ngày hôm nay tôi chỉ giới thiệu đến cho anh em đến đây thôi hẹn anh em ở những video tiếp theo xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn 卖嘛。